Xin chào tất cả bạn, chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình Hôm nay mình lại tiếp tục đến một cái điểm câu mới các bạn ạ Hôm nay mình đi cùng với lại à, phía sau lưng mình đây là bạn Cường Thì hôm nay bạn dẫn mình đến một cái chỗ câu mới Hôm nay mình vào trong đầm này à, chinh phục những đàn cá đô phi Và cái chương trình làm nên à, để chia sẻ đến tất cả mọi người về những cái thước phim mà mình ghi được trong cuộc sống hàng ngày rất mong được mọi người và các bạn ủng hộ mình Tại thì mình đang có mặt ở tại một cái bãi câu mới. Địa điểm hôm nay mình đến là khu 4 Bình Ngọc các bạn ạ, thành phố Móng Cái. Hôm nay thì à, mình đi cùng với lại à, bạn à, Cường. Hôm nay hai anh em mình sẽ vào trong một cái khu đầm của người dân chăn nuôi tôm các bạn nhé. Thường thường thì người lạ mà vào trong đầm tôm thì người ta không có cho vào đâu thì hôm nay cường trước là có quen một cái bác nhà bác nuôi đầm tôm thì à, anh em mình cũng đã đến và xin phép bác để vào trong đầm để câu cá rô phi các bạn ạ thì à, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem cái nơi mình à, sắp sửa vào trong này câu cá các bạn nhé đây như các bạn đã thấy phía sau lưng mình đây là cái đầm của nhà bác cái chăn thả ấy, chăn tôm ấy các bạn thì lát nữa mình sẽ vào trong đó và hỏi bác để anh em mình được vào câu nha các bạn nhé Giờ thì mình vào trong à, cái đầm à, tôm của bác đây và câu cá ở phía trên đầm của bác. Giới thiệu các bạn mọi người đây là bác chủ đầm tôm nhá. Bác bây giờ cho tôm ăn à bác? Ừ? Bây giờ bác cho tôm ăn à? Đâu, tí nữa. tiếng nữa. Giờ ờ, đi đánh rồi. Vâng. Công việc hàng ngày của bác là ở dưới đầm các bạn ạ. Và chăn thả tôm nay thì anh em mình vào đây cũng à, hỏi bác để vào trong câu cá review cho mọi người xem chia sẻ cuộc sống hàng ngày đây là nơi ở làm việc của bác nha mọi người nhé đây và lát nữa thì anh em mình sẽ chinh phục những đàn cá đây các bạn này cái ngoài này này còn cái phía trước này là đầm tôm của bác đang nuôi các bạn nhé người lạ thường thường thì người ta không có cho vào đâu nhưng nay hỏi được bác chủ nhà thì mình cũng vào đây để review cho mọi người xem đây là những cái guồng mà nó sụp nước ấy các bạn nuôi tôm là phải có những cái guồng để sục nước này và đây là chiếc cầu này là để cho mồi tôm các bạn ạ các bạn ạ à, bây giờ mình sẽ review ờ, cậu ờ, cường này ờ, đi câu cá và mình sẽ cầm chân máy vì là nếu mà đứng ở cạnh đầm đây mà để bóng rơi xuống dưới đầm thì cũng cả một vấn đề các bạn ạ. vì là đầm này nhà bác ấy nuôi tôm mình được vào đây là bác ấy cho phép vào đây là câu rất là vui rồi nhưng mà mình cũng phải đảm bảo cái an toàn cho cái đầm của bác ấy các bạn ạ không. con tôm suốt ngày ấy nhỉ ô tô toàn công dân đấy ui bắt rồi ui ui cá to ui cá chép cá chép à cá chép này ui <laughs> quê chưa cá chép à? này cá vàng ui rồi quê không mọi người quê luôn đi cá vàng nhá các bạn xem này đây là cá nước mặn các bạn nhé đây là một chú chắp vàng cá nước mặn luôn Chưa. Lần đầu tiên mình à, đi câu là được cá cháp vàng đấy các bạn ạ. Phê luôn này. Ui sướng. Vâng ạ. Gỡ <laughs> cho mọi người xem này. Cá thật luôn. Bàn tay luôn các bạn ạ To thấy chả bá luôn Ui cháp Đây nha Lần đầu tiên mình đi câu là được con cháp hàng đấy Thì cái ngày mà làm video bây giờ ấy Đã thật Cháp rồi ok bắt điểm rồi đấy lên đi Úi xôi, luôn Sang cần 2, sang cần 2 Bắt cá luôn đi các bạn ạ Đây là loài rô phi này nó sống ở nước mặn các bạn nhé Chứ không phải nước đài hai đâu nước mặn luôn Cảm ơn em nhá To phết đấy Buổi chinh phục cá hôm nay được cá này là sướng lắm rồi Ờ mình để bỏ vào túi đó Tô phi nước mặn luôn mình ra cống vực kia đi cống to này Và tiếp tục anh em mình lại à, đi ra cái cống vực à, xanh xanh phía xa đằng kia các bạn ạ. Địa điểm câu ở đây thì rất là rộng rãi nha các bạn nhé nguyên cả một cái con à, sông này là người ta trước kia là người ta cuốc lên để làm đầm đắp đầm ấy các bạn thì ở đây nó sẽ là thành một cái lạch ui rồi to chưa ui ôi cá gì nhỉ ui ui rồi ui rồi về đánh lưới đi to thế cá gì nhỉ to thế mẹ luôn chắc vượt á chắc thế to lắm á kinh không phê vậy ra đây câu là ngon đấy Đúng nhờ Ừ, cá to thật Có khi nó vào đây nó nó cứ ở đây thôi Đây là cái à, lạch nó to tự như là con sông ấy các bạn Là người ta cuốc đầm ấy nhá Người ta cuốc lên để đắp đầm ấy Thì ở đây nó thành một cái lạch khá là to Mà ở đây mình có quen thì người ta mới cho vào các bạn ạ vì là cái khu vực đầm chăn thả này là người lạ người ta không cho vào đâu hôm nay anh em mình vào đây thì cũng hỏi được bác chủ đầm để đi vào để câu ấy phải nói là ở đây rất nhiều cá các bạn vùng này là cái vùng à, nước mặn các bạn ạ cá to nhờ cái con vừa đấy nó quấy là chắc là ở đây mãi mãi đấy kìa yeah ra vào ra mất ngay mình chỉ sướng cái con mà vừa nãy nó nhảy cái đằng sau lưng anh em mình kia to con đấy chắc phải tầm hàng cân rồi nhưng mà chiến lợi phẩm từ sáng giờ mình được con cháp vàng như vậy là cũng rực rỡ rồi nha may hôm nay đi nói chung là may đi câu cá này nó phải có duyên đấy nhá nhiều người ta sắt cá câu cá hay được ui các bạn ơi bắt rồi này một em câu bóng này bóng này nó chỉ ở nước mặn thôi các bạn ạ chỉ có vùng nước mặn mới có cá bóng này thôi các các bạn dơ lên sao? Quay. To nha. À được đấy. Cái bống này chỉ về nấu canh rau húng thôi. Húng nan lốt. Ăn tuyệt vời. ở đây nhiều kéo cô nha rất là nhiều kéo luôn hầu như cống nào cũng có mấy cống vực này chỗ nào cũng có luôn con kéo này người ta lấy về hay đi bán ở chợ ấy nhỉ quay quay bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt bắt thôi mất rồi nó mới ra mồi thôi hay là mình giật mạnh tay quá ấy nhá chả có nhẽ giật mạnh tay quá là nó trượt ra khỏi miệng nó ấy nhỉ ở à, cái những cái à, đầm này họ cuốc lên nó thành những cái lạch sông này ấy, cá vào rất nhiều luôn nhé toàn cá bự luôn được không được không các bạn ơi cá bóng này các bạn ơi ui đấy nhá các bạn nhá để mình review cho các bạn xem này ui to nhá kéo chữ cần sướng nhá quay đầu cả chữ cần luôn đấy. bóng đây khá to ấy nhỉ đây là thành quả cả một buổi sáng của bạn Cường với mình các bạn nhá Cường ơi nhấc lên bạn đây Đây là thành quả từ sáng giờ của hai anh em mình đây Cá vẫn sống nhá Cá tươi nguyên các bạn ạ Được một ờ, chú cháp vàng này Một chú cháp vàng mới lại ít cá bống các bạn ạ Và ít rô phi đây là thành quả của anh em mình cả buổi sáng đấy các bạn hai anh em mình cũng rong ruổi cả một à, buổi sáng rồi các bạn ạ bây giờ cũng đã là 11 giờ kém rồi thì à, video của mình cũng xin tạm dừng tại đây và cảm ơn bác chủ nhà đã cho anh em mình vào trong này để câu cá và cũng là đầu tiên được vào trong đầm tôm này review cho mọi người xem cảnh chăn à, thả các bạn nhé và xin chào hẹn gặp lại mọi người và các bạn trong những chương trình lần sau chúc mọi người một sức khỏe luôn luôn mạnh khỏe nha xin chào và hẹn gặp lại